em Thọ Nguyễn Nhân ngày sinh nhật của anh em, chúc anh em thành công trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc. Và trong ngày sinh nhật của anh em Thọ Nguyễn thì anh em Thọ Nguyễn có mong muốn là tôi làm bộ 9 Hunter. Ok. Cái bộ 9 Hunter ấy mấy ngày hôm trước là tôi đã rất là muốn làm rồi. Tôi phải nói thật là như thế. Tôi rất là muốn làm mấy ngày hôm trước rồi nhưng mà tôi đợi đến cái sinh nhật của anh em Thọ Nguyễn Đấy thì tôi mới làm Anh em còn nhớ clip hôm trước mà tôi gặp đối thủ nó chơi cái con Live Deadline Xong rồi nó kẹp vào cái bộ trí Hunter không? Anh em có nhớ cái clip đấy không? Đấy thì sau cái clip đấy là tôi đã rất muốn làm cái bộ trí Hunter kẹp light Live Bloodline rồi Đấy nhưng mà xong rồi lại đến anh em Thọ nguyễn lại có mong muốn là là tôi làm cái bộ trí Hunter nữa Chính vì thế là tôi để dành đến ngày sinh nhật anh em và tôi làm một thể luôn Đấy tôi gộp cả hai cái vào luôn Và tôi phải xin đưa ra cảnh báo trước cái clip Đấy là cái bộ này tôi đã chơi rồi và nó rất nghiện nha anh em nhá Cái bộ này nó chơi nó nghiện lắm anh em ạ Đấy và rất có thể là sau cái clip này ngày mai nó sẽ tràn ngập ở trong lanh Tôi phải khẳng định với anh em là cái phần trăm ấy nó phải lên tới 99% là ngày mai sẽ có rất nhiều người chơi Đấy nên là tôi cũng xin lỗi trước các anh em mà chơi cái bộ Clyde Là anh em sẽ bị tranh cái con Line Bloodline <laughs> Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà anh em là một pro player chơi Clyde ấy, chơi hệ Clyde chắc anh em cũng không phụ thuộc quá nhiều vào con Clyde, con con Line Bloodline đâu. Mà nó còn có rất nhiều con có thể chơi, ví dụ như là con Dragon Clyde hay là cái con uh, Avenger Clyde cũng được mà, đúng không? đấy đấy đấy là đều là những cái con co có thể chơi được trong bộ client đấy còn tôi thì tôi mượn tạm cái con live deadline một tuần nha anh em nhá để cho các anh em khác các anh em ờ, tạo thành cái cho chen ở trong rank chứ là tôi biết là cái con con sói của tôi sau khi mà tôi làm cái clip ra thì chắc là nó nguyên một tuần toàn green sói rồi anh em ạ dã man thật sự bây giờ ai greener có phải kẹp thêm con sói vào cho nó chắc cú đấy ngày trước ấy là kẹp sâu đúng không kẹp sâu rồi kẹp gấu nhưng bây giờ không phải kẹp sói cơ đấy bỏ ngay cái cái, cái, con gấu với cả con con sâu đi đấy, không là sẽ bị trùng cái bộ bit đấy và tôi cũng uh, cảnh báo rồi đấy là nếu mà anh em thấy cái bộ gladiator sói ấy, dồn đồ cho con sói ấy, nó nghiện như nào thì cái bộ này nó nghiện tương đương như thế nhưng em nó nghiện lắm tôi chơi tôi chơi một mạch luôn sờ farm khoảng chục trận như này luôn đấy toàn top một top hai thôi toàn top một top hai thôi đấy một vài anh em mà tôi đã coi như là sâu tôi đã khoe rồi đấy Thế nên là anh em yên tâm là cái cái bộ này rất là ok nhá. Tôi nói là ổn là ổn nhá anh em nhá, chứ tôi không có bốc phét đâu. Anh em cái cái mà cái trận đấu nào ấy, cái đội hình nào mà tôi nói là leo rank ổn ấy, leo rank ok ấy là ok nhá anh em nhá. Và cái cái bộ này này tôi đã chơi ở cái mức rank queen và tôi đã gặp là toàn tốt server thôi. Tôi đã gặp là cái gì? À, A còng tả này, A còng tả ở top 1 server đấy, Việt Nam đấy hay là tôi đã test với cả top 10 của của cái server thế giới rồi đấy đã gặp server thế giới DG Song này đấy hay là cái thằng Nhật Bản ấy tốt đang top 1 là tôi cũng đã gặp và tôi đã chơi rồi và tôi vẫn được là top 2 đấy rất là ok nha anh em nhá ở cái mức đánh queen đấy đấy thì là rất là ok nên là anh em yên tâm là cái bộ này là chơi tôi nói là chơi rank là được nha anh em nhá leo rank ổn áp luôn và tất cả những cái bộ nào mà leo rank ổn áp thì tôi đều có nói ở trong clip còn những cái bộ nào mà tôi nói là tôi chỉ làm for fun thôi tôi chỉ làm gọi là uh, content thì tôi cũng nói ở trong clip luôn để cho anh em biết nhá cái bộ này là chơi được đấy còn chơi được như nào nó khỏe ra sao thì hồi sau sẽ rõ anh em nhá hồi sau sẽ rõ đấy thậm chí là ờ, anh em sẽ xem clip này anh em sẽ biết cách để xây dựng làm thế nào để nó ok nhất nha anh em nhá tôi bởi vì tôi chơi nhiều rồi tôi có kinh nghiệm xây dựng rồi nên tôi có thể tôi sẽ rút ngắn cái việc anh em nghiên cứu anh em tìm hiểu thì anh em xem một phát là anh em biết ngay cách xây dựng Đấy, thế thôi Còn bây giờ như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh Đấy, cái này là lúc nào cũng phải có Tôi xin được cảm ơn anh em Huỳnh Ngọc Thanh Và anh em Asen Mai Thạnh Triều đã donate ủng hộ cho kênh Đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Tuyến Anh em Nguyễn Đức Lợi đã đăng ký làm hội viên ở trên kênh. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Phạm Tuấn Minh, anh em Nguyễn Dương, anh em LOL Play Korea, anh em Trần Hùng và anh em Viên Thế Khải đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Đoạn đầu uh, à, đang eco thì tôi cũng xin được giải đáp một số những cái thắc mắc của anh em. Có thể là các anh em có đa phần các anh em vẫn chưa biết và có các anh em biết rồi Nhưng mà các anh em Cái cái cái cái câu hỏi này tôi xin trả lời các anh em chưa biết nhá Còn các anh em biết rồi thì thôi Đấy là có anh em Asen Anh em Asen có hỏi tôi là Cái gậy tá ác ấy à, Hoặc là cái huyết trượng ấy nhưng mà ghép Mà cho cái con Dark Spirit Nó là cái đam thuần Thì nó có được tăng sức mạnh của cái cái uh, skill của nó không Thì chắc chắn rồi là có rồi nhá Một vài anh em vẫn đang hiểu nhầm cái gậy tà ác hay là cái huyết trượng là nó chỉ tăng sức mạnh cho cái ờ, đam phép Đấy, đam magic đam nhưng mà thực ra không phải Nếu mà nó là kỹ năng ấy Nó có kỹ năng nha anh em nhá, nó có kỹ năng là nó sẽ tăng đam Tôi lấy ví dụ cho anh em dễ hiểu này Ngoài cái đam skill của con Dark Spirit nó là đam thuần ra thì nó vẫn được gây đam Tức là nó tăng cái phần trăm đúng không? Nó gây đam là trừ máu theo phần trăm Thì ở đây anh em thấy là nó sẽ trừ cái lượng máu của nó nó là ở level 2 sao nó sẽ là 8% đúng không? Đấy, 8% thì nếu mà anh em ghép được cái huyết trượng và cái gậy tà ác anh em tăng được 100% thì có nghĩa là cái cái cái skill của con Dark Spirit ấy nó sẽ là 16% đấy anh em. Dark Spirit mà cầm huyết trượng ở level 2 thì nó sẽ là đốt 16%, rất đau. Đấy. Anh em chưa biết à? Nếu anh em chưa biết thì anh em có một cái gọi là thiếu hụt rất là lớn trong cái con game này đấy, anh em biết cái đấy vào là nó khác hẳn ngay cho Dark Spirit cầm đồ rất mạnh đấy, hay là tôi lấy ví dụ như là con Live Bloodline nhá con Live Bloodline đúng không Mặc dù là nó không có skill nhưng mà ấy, nó vẫn tăng cái cái lẩy của nó ấy, cái đạn lẩy ấy. Anh em cầm vào nó tăng 100% đam của cái đạn lẩy. Đấy. Hay là như con cung chẳng hạn, con cung đen. Anh em cầm cái gậy tá cái anh em choi con cung đen nó cầm thì là nó được tăng đam trong khi là cái gậy tá kia nó không hề có là coi như là cộng đam đúng không nhưng mà nó lại tăng là 50 phần trăm cái ờ, cái cái sức sát thương của cái uh, skill của nó tức là con cung đen thì nó được cộng phần trăm thì cái này nó cũng tăng cái phần trăm này lên đấy và tôi đã có clip test rồi đấy test ở trong cái clip anh em tìm cho tôi cái clip 196 nha anh em nhá anh em xem cái clip 196 thì anh em sẽ biết được cái điều đấy Đấy đơn giản thôi còn cái gậy, những cái gậy mà tăng sát thương của kỹ năng ấy Nó đều có khả năng tăng đam Đấy Ngoài những cái cái cái, cái ờ, kỹ năng mà có thể bắn trưởng ra Tung trưởng thì những cái kỹ năng còn lại ấy Gây đam vật lý ấy, nó cũng vẫn tăng nha anh em nhá Đấy, đấy chính là cái lý do mà anh em thấy là có cái trận đấu mà siêu ách anh em nhớ không? Siêu chiến binh ách. Tôi ghép cái gậy gậy gậy um, huyết trượng ấy cho con ách. Phản đau hơn anh em ạ. À. Nó phản đau hơn và nó hồi máu được nó cái phản của cái bọn chín warrior nó đau hơn đấy, giáp tăng to hơn đó nó tăng cái phần trăm của cái phản của cái giáp xoay lên tất cả những cái cái cái uh, hiệu ứng từ trên người con tường ấy gây đam kỹ năng nó đều tính hết nha anh em nhá từ cái giáp xoay này từ cái búa xét này từ cái hai tia cái tia thứ hai ấy nó cũng là gây đam kỹ năng đấy anh em nó tính là đam kỹ năng từ cái tia thứ hai nếu anh em cầm cái cái ba tia cho con Calong ấy thì cái tia thứ hai thứ ba của nó nó đều tính là đam kỹ lăng hết anh em nhá và những cái đam kỹ lăng đấy nó sẽ được tăng bởi huyết trượng được tăng bởi gậy tá đấy nó tăng đam ở những cái gậy tá ác và huyết trượng lên đấy một trăm phần trăm luôn đam đến từ à, búa xét giật xét lan ra là cũng được cộng 100% cái sức mạnh tấn công của cái búa xét đấy đấy là những cái món đồ mà anh em có thể thể thể thể tăng được đam hay là tôi lấy ví dụ như là cái bộ Greater ấy anh em có cái cái cái um, đòn đánh mà nó đánh chói ấy là nó sẽ gây ra được cái lượng đam nó 50 đam là cố định nhưng nếu anh em cầm cái gậy tá ác hay là anh em cầm huyết trượng ấy anh em đánh ấy thì nó sẽ được tăng đam đến từ cái đòn đánh mà có gây chói anh em nhá và một cái cách đơn giản hơn để nhận biết đấy là anh em nhìn cái bảng thống kê sát thương cái dòng màu vàng ấy Đấy Khi anh em cầm những cái đồ món đồ đấy Tăng cái sát thương kỹ năng Thì cái dòng màu vàng ấy nó sẽ được tăng Đấy cái cái cái cái cái đoạn màu vàng nó sẽ tăng lên nhá anh em nhá. Còn cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với một vài anh em cũng mới xem kênh hoặc là cũng mới đăng ký hội viên. Đấy là cái việc mà tôi làm clip theo yêu cầu ấy thì thực ra tôi nói từ trước đến nay rồi là không phải là vì là anh em là hội viên mà tôi làm clip theo yêu cầu của anh em mà cái um, cái uh, về mặt gọi là đặc quyền của hội viên ấy thì anh em sẽ được ưu tiên hơn thôi đấy tuy nhiên là nó phải dựa trên cái việc là cái line up mà anh em yêu cầu tôi nó là cái app line up gì và tôi có thực hiện được không nếu mà tôi không thực hiện được thì tôi chắc chắn là tôi sẽ không làm nha anh em nhá tôi lấy ví dụ như là anh em lay anh em lay là có yêu cầu tôi làm uh, rất nhiều những cái bộ mà tôi thực ra là tôi không thể làm được đấy anh em có thể tìm ra một cái bộ mà nó dễ hơn Tôi lấy ví dụ như anh em yêu cầu tôi chơi cái bộ là uh, dồn đồ cho Grand Herat làm co thì nói chung là tôi chịu thôi nhá khó quá không thể làm được dồn đồ cho Grand Herat là một này thứ hai là anh em lại có một cái yêu cầu khác là yêu cầu là dồn đồ cho con Phượng Hoàng con um, con con con con Spirit ờ, Ember ấy Spirit lửa ấy thì thực ra là cái con đấy nó chỉ là một con support thôi đấy không thể nào mà có thể làm co được dồn đồ thì thứ nhất là gì nam bé đánh chậm máu bé đấy đam kỹ năng thì thì không có không có kỹ năng không có đam kỹ năng đấy cooldown skill thì lâu tới 40 giây thế thì làm sao mà có thể là dồn đồ cho nó để làm làm co được anh em đó nhá nên là tôi cái này tôi muốn nhấn mạnh cho anh các anh em tất cả các anh em trên kênh một lần nữa này là tôi sẽ làm yêu cầu là cho tất cả các anh em ở trên kênh đấy và anh em hãy ra một cái đầu bài mà ừ, thỏa mãn được cái tiêu chí nó là thứ nhất đó là hấp dẫn Đấy, hấp dẫn này, nội dung hấp dẫn, ý tưởng hay. Cái thứ hai là có thể là là là là, là được nhiều người yêu cầu, được nhiều người yêu cầu. Và cái thứ ba là gì? Là tôi phải làm được. Và cái điều thứ ba ấy, đó là cái điều quan trọng nhất anh em nhá. Đấy, và tất nhiên là các anh em hội viên thì vẫn được ưu tiên hơn. Đấy, tức là các anh em hội viên mà có ý tưởng hay này rồi uh, có những cái um, cái cái cái uh, đội hình mà thực sự là có nhiều người quan tâm thì tôi chắc chắn là tôi sẽ ưu tiên các anh hội viên nằm trước đấy lấy ví dụ như là anh em đợt trước là có anh em vũ luận chẳng hạn bộ rất hay đấy, cái bộ sói gladiator đấy là ý tưởng của anh em vũ luận đã gợi ý cho tôi đấy, sau đó là có anh em uh, trần đức trung là cũng gợi ý cho tôi cái bộ đấy thế là tôi làm thôi đấy cái bộ rất hay ra phát là thành chen luôn rất hay luôn Đấy, anh em cứ phải tìm những cái bộ mà nó như thế anh em ạ Những cái bộ mà nó thành trend ấy Tôi tôi chỉ thích làm cái bộ này thôi Nó có thể là nó hơi khó một chút Nhưng mà nó có có hốp một tí anh em nhá Nó phải có hốp một tí được top 1 Ra clip thì tôi làm thế nào để cố gắng ấy Cái nỗ lực của tôi để được top 1 Chứ còn cái lâu hốp ấy chả có thể là mà Có thể cố gắng để được top 1 được ấy Thì là thôi nha anh em nhá Nghỉ thôi Còn tôi phải nói thật là các anh em nào mà yêu cầu ấy mà được lên clip ấy theo yêu cầu của anh em ấy là anh em rất là may mắn đấy bởi vì trong cái kênh của tôi nó nhiều yêu cầu lắm anh em Clip nào tung ra một cái là dưới clip đấy là comment là rất nhiều yêu cầu Rất nhiều các cái bộ khác nhau Đấy anh em cứ thử nghĩ mà xem Một cái clip khoảng chục cái comment yêu cầu chơi bộ thôi Mà anh em được chọn để để để up lên thì nó rất là, là may mắn đấy Đấy ngày này qua ngày khác Tháng này qua tháng khác là có rất nhiều những cái yêu cầu nó tồn động lại nhưng mà cái yêu cầu của anh em được chọn để làm clip Thì nó rất là may mắn nha anh em nhá Chứ còn có rất nhiều người là yêu cầu và không được làm Cũng như là có rất nhiều người yêu cầu nhưng mà rất lâu mới được làm Đấy Chứ không phải đơn giản đâu anh em nhá <laughs> Rồi <clears throat> Mai mới chưa có đủ 6 hunter anh em ạ à. Cay thật Vẫn đang phải đánh chữ thua Làm bullet line thì vẫn mới chỉ có một con thôi Nhưng mà Tôi nghĩ là cái bộ này là một cái bộ mà có hốp Có thể chơi được tôi chơi rồi tôi biết nghiện lắm Đấy, tôi chơi rồi nên là tôi cũng nhắc cho anh em biết là cái bộ này là leo rank được nhá anh em nhá <clears throat> Rồi chúng ta đợi một chút rồi chúng ta đủ 6 Hunter thì comeback thôi anh em ạ Còn chưa đủ 6 Hunter thì cứ từ từ đã, cứ bình tĩnh Không phải vội, bộ này là phải chơi bằng con co là con Live Bloodline cơ Đấy, Hunter nó chỉ gọi là là, là phụ thôi Ủa Ăn được không? Cái bọn Clyde bây giờ nó đang meta đấy anh em Live Blade Live với một cái hai tia thì nó rất khỏe anh em nhá Live Blade Live hai tia rất khỏe cho cái thời điểm hiện tại Nhưng mà <clears throat> nếu mà anh em có thể chơi cái bộ này thì nó cũng rất là khỏe Cũng phải lấy hai tia anh em nhá Cũng phải lấy hai tia cho Live Blade Live Đấy <clears throat> Bộ này thì ờ, nó sẽ nếu mà trong tương lai mà nó ngập tràn ở trong rank ấy Thì nó sẽ là cái bộ mà tranh nhau Tranh bài với cả cái bộ ờ, Clyde đấy anh em ạ Đấy sẽ phải tranh bài đấy Nên là tôi nghĩ là Sẽ có nhiều người chơi con online Blacklight hơn Nếu mà nó thành trend Và tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ thành trend thôi Sau cái clip ngày hôm nay Không nói nhiều <laughs> mà nếu mà nó không thành chen thì ngày mai tôi sẽ làm thêm cái clip nữa cho nó thành chen <laughs> tôi là tôi ghét cay ghét đắng với cái ông chơi Clyde spam Clyde nhá Tôi cực kỳ ghét mấy cái ông là, là chơi spam Clyde Tôi là tôi bỏ bộ Clyde được mấy hôm rồi đấy À không cũng chỉ được một hôm thôi Hôm qua Hôm qua tôi bỏ Clyde rồi Tôi chơi cái bộ Clyde mà tôi chơi nó bị xuống hố Tôi chơi bị xuống hố ờ, không ra được cái hai tia cho online Bloodline Thế xuống hố thôi Chơi bây giờ chơi ờ, chơi chơi um, Clyde ấy Mà mà không có hai tia thì chắc chắn là xuống hố Đấy có hai tia thì mới chơi được Rồi Ủa Chính ra nhá, trận này nhá, nếu mà tôi chơi Clyde cũng được ấy Đầu game cho nhiều Clyde lắm, tôi để ý rồi mà Mặc dù là con Lai Bloodline thì nó mới ra một con Nhưng mà những cái con khác thì nó ra nhiều vãi đái luôn Tôi có khi tôi pick cái con uh, Evil Clyde với cả con uh, Con con con uh, Hell Clyde có khi lại ra nhiều ấy Chuyện này Hunter lại không ra anh em ạ Không ra luôn Bây giờ súng mới lên hai này Đấy nhưng mà 6 Hunter thì vẫn chưa có nha anh em nhá 6 Hunter thì ở đây nó vẫn chưa có Chuyện này là có một thằng Saman Và có cả Beat luôn Có cả Beat, có cả Clyde Mà cái thằng Beat nó quyết tâm nó giữ chuỗi Xả hết tiền anh em ạ Căng đấy Tôi nghĩ là trận đấu này tôi sẽ không lên 9 vội Dừng lại ở 8 roll thôi Cắt chuỗi của nó đã Chưa gặp anh em ạ <clears throat> Cắt chuỗi đã chỉ cần là cắt được chuỗi thôi là có tiền là là thoải mái Roll Live Blade 3 sao Ở level 8 Chơi ở level 8 thôi anh em ạ Lên 9 không vội nhá Lên 9 thực ra lên 9 cũng không không không, không hơn Đấy mà nếu mà phải lên 10 cơ thì mới là 9 Hunter 9 Hunter kẹp với Live Blade ở level 10 thì thôi Đây rồi Chơi 6 thôi anh em ạ Chơi 6 Hunter thôi nhá Chơi 6 Hunter là được rồi Chúng ta sẽ roll ở cái level 8 ờ, này Đấy kẹp ở đây là kẹp beat vào này cái bit chơi ở level 8 thôi Tí nữa là có thể là chúng ta sẽ 6 ờ, Hunter 6 Hunter kẹp với Live Blade và kẹp bit nữa Đấy Là vẫn được là chơi ở level 8 Kẹp thêm con gấu vào nhá Hoặc là có thể kẹp thêm con con heo là kẹp đỏ Nếu mà ra con heo thì kẹp heo là có thêm hai đỏ Đấy Chơi kiểu gì cũng được Chơi như nào cũng được <clears throat> Rồi Quan trọng là nó phải ra 6 Hunter anh em vẫn chưa ra Hơi đen nhưng mà tôi sẽ giữ 50 tiền luôn thôi anh em nhá Tôi không có xả xả tiền gấp đâu Rồi Thằng này thì chắc là thua đó Không ăn được Khỏe lắm Clyde bây giờ khỏe Ăn nổi không À thằng này chưa đủ 6 Clyde anh em ạ Ăn được ăn được ăn được Ăn được ăn được Tôi có Exorcist Có Hunter Mặc dù chưa đủ 6 Hunter Nhưng mà có Exorcist và có Beat Thì đam nó cũng to Ok roll tiếp nào Hunter ra đi Một con Hunter nữa nào đây rồi anh em ơi Ui vẫn chưa ra Đây rồi ui Đây rồi Live Deadline sắp lên ba rồi này Nói là sắp thôi nhưng cũng còn ba con nữa đây anh em ạ Rồi Rồi cho Live Deadline vào thôi anh em 6 <clears throat> Hunter đúng không Bỏ này ra Ok Cứ 6 Hunter như này chưa có bit Tôi không luôn ra được cái con Otto anh em ạ Cay thật Phải ra được Otto Hunter để mới chơi được anh em ạ Ôi tôi chưa chọn nhỉ? Đây mà, tôi chọn rồi mà Nó đéo ra Cây nhở rôn bao nhiêu không ra được cái con đấy ạ Vỏ sò ngon đâu rồi Giời, chán ấy Rồi, đây rồi, đây rồi anh em ơi Gặp nó ở đây, gặp nó ở đây <clears throat> Đây rồi 6 Hunter live blitz live anh em ơi Live blitz live chơi được, yên tâm Thấy chưa, clear nhanh chưa Đấy, anh em thấy không Khỏe chưa, khỏe chưa Xin nhá Chuỗi cộng 10 luôn anh em ơi hay quá đây rồi thôi cứ roll ở tám thôi anh em ạ à. roll ở tám thôi cứ bình tĩnh đây rồi ui rồi đây rồi đây rồi anh em ơi ô tô hunter vào thay đấy có bít nữa Rồi, bây giờ thì mới thực sự là ổn áp đấy. Chúng ta sẽ có là 6 Hunter 2 bit kẹp vào ở đây nó là có cả Exit nữa. Đấy. Nếu mà anh em có Wing Ranger thì anh em thay con súng ra là anh em còn có thêm cái bộ uh, Feather nữa. Và cái đội hình như thế này là ổn luôn nha anh em nhá. Ổn để có thể uh, đứng ở level 8 giữ máu để có thể roll được cái con line blade line 3 sao. Sau đó thì up dần lên 9 lên 10 thôi. Cái quan trọng là cái con co lên 3 sao anh em ạ. Đấy. Quan trọng là con co lên 3 sao. Rồi, rất khỏe nha anh em nhá, clear rất khỏe luôn đấy. Ok. Nhưng mà có một cái quan trọng hơn nữa đấy là anh em phải có cái hai tia đầu game. Nếu không là anh em chơi cái bộ này chắc chắn xuống hố anh em ạ. Rồi. Rồi, roll rồi. Line deadline. Bắt buộc phải có hai tia anh em nhá, nếu mà không có hai tia thì anh em đừng chơi. Đấy, đừng chơi. Tôi nói luôn là đừng chơi. Còn anh em có hai tia là anh em chơi được. Anh em chơi được. <clears throat> Rồi ờ, chúng ta sẽ qua ra quái này chúng ta sẽ uh, roll tiếp ở level 8 thôi Và tôi nghĩ là sẽ đến khoảng 29 Chúng ta mới lên 9 đấy Thậm chí là hơn thế Nhưng không sao hết Cái quan trọng nhất tôi vẫn nói là nó chính là con Line Bloodline nó lên được 3 sao anh em ạ Line Bloodline lên được 3 sao thì nó sẽ gánh hết anh em nhá Nó sẽ gánh hết Không cần thiết là nó phải đủ bộ Nó chỉ cần co 3 sao thôi Co 3 sao là được Đấy và nếu mà không lên được có 3 sao thì anh em cũng phải coi chừng nhá, phải hết sức cẩn thận. Trận đấu này cũng có hai thằng nó chơi cửa lai đấy. Nên là thế nào nó cũng sẽ tranh cái bài với tôi đâu. Trận này là có hai thằng tranh bài. Chưa đủ 9 Hunter anh em ạ, đang thiếu một con. Ok. Cứ thế thôi anh em. Kể cả 9 Hunter thì tôi nghĩ là cũng không không không lên là cho nó lên 9 sau đó bỏ Live Blade Line ra đâu. Như thế là chúng ta phải lên 10 chúng ta mới kẹp được vào. Đấy là tôi nghĩ là cứ như này thôi là ổn Trong cái trường hợp mà anh em mất nhiều máu quá thì anh em bỏ con gấu ra anh em kẹp con heo vào nhá Có thể trong những cái trường hợp mà mà trong cái trận đấu mà đối thủ nó sẽ đẩy rất gắt đấy Sẽ có những cái trận đấu mà đối thủ đẩy rất gắt Trận này có thằng Beat được chơi co là cái con um, Fallen Fallen Witcher và bây giờ nó cũng đã đủ bộ 6 bit rồi Ngoài ra nó có kẹp thêm cái con cây 3 sao nó rất to luôn <clears throat> sổ vào nhanh lắm Bọn Clyde này thì cái tầm này chúng ta chưa chơi được anh em ạ Bọn Clyde này nó sổ vào thì chắc chắn là Hunter không có cửa rồi Chúng ta đang chơi Hunter mà Đấy Chúng ta sẽ phải đợi cho co lên được 3 sao và có cái hàng tăng ở phía trên, khống chế phía trên Cụ thể ở đây nó sẽ là con nhện và con uh, ờ, Tetsulami cũng như là con Siren Không có những con khống chế thì cái bộ Hunter ở phía trên nó sẽ rất mỏng Và nó sẽ bị bớ vào cái hàng co rất nhanh nhưng mà nếu mà chúng ta có đủ khống chế Thì co nó sẽ đủ thời gian để nó có thể gây đam Đấy <clears throat> Trong trận đấu này còn có một thằng assassin Trông khá căng đấy nhá Con gấu chỉ còn một con nữa thôi Là lên được hai sao Hy vọng là 13 máu thì nó chết đi Chứ còn để nó lật kèo thì thì thì, thì ra gấu là nó có thể lật kèo và nó sẽ là cái mối họa của tôi khi mà tôi chơi hunter rất sợ assassin Chơi Hunter là rất sợ Assassin nha anh em nhá Hunter ấy Ở cái đoạn giữa game thì nó có thể sợ bọn Clyde Đây này, tầm này lại không sợ nữa này Ở cái đoạn giữa game thì nó có thể sợ bọn Clyde Nhưng mà late game thì không sợ đâu Late game thì không ngại Clyde anh em ạ Hunter nó chỉ sợ Assassin thôi Còn nó không có ngại với bọn Clyde Rồi Chúng ta sẽ roll ở level này đâu Rồi bình tĩnh nhá, đập trứng ngã từ đã có slot để có thể là Ui, tôi chết rồi Vẫn thiếu slot này Lồn tiếp vậy Ui, ra cái gì đi Tôi chết tôi rồi Ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi Mày quá Thôi được Chúng ta bỏ con gấu đi đâu Anh em ạ Đang thọt tiền Có cái con này hai sao nó, nó cũng tăng cơ và nó cũng khống chế được Nó làm tăng phía trên được rồi Ok Thằng này còn 11 máu đẩy nó chết đi nhá Chết không, chết không, chết không Ua Ua Con gấu một sao ạ Con gấu một sao anh em ơi Dã man Con gấu assassin một sao Trừ họa rồi Để nó lên level 9 Nó đủ bộ rồi anh em ơi Họa rồi làm sao bây giờ Quả vừa rồi mà tôi kết liễu của nó Thì có thể là, là, là, là tôi Trừ được cái hậu họa ở tương lai đấy Nhưng mà tôi lại ra vừa rồi tôi lại Đứng tụm lại thôi chết tôi rồi Thế này thì, thì, thì nguy hiểm quá nhở Lết game quả này thì hơi sợ nhở Bị con gấu assassin nó xô vào anh em ạ Càng đấy bộ này thì nếu mà trước khi co lên được 3 sao và và đủ bộ thì cái um, cái cái cái hàng phía dưới của nó thì khá mỏng. Hàng phía trên thì nó cũng không có không không không có nhiều máu để có thể trụ được. Ui ôi, gặp cả bọn chín warrior. <laughs> Tôi gặp chín warrior tự đánh và tự lăn là chết ạ. À. Đấy lại phải cảnh báo cho anh em trong những cái trường hợp như này tôi chết tôi rồi, còn hai máu anh em ơi. Ôi rồi ôi trong những cái trường hợp như này khi mà trong trận đấu có nhiều nhiều nhiều nhiều warrior chín warrior nữa thì anh em đừng chơi nhá súng hố đấy súng hố đấy anh em ạ <clears throat> nhiều warrior là không chơi ở đâu bởi vì là vốn dĩ chín hunter nó cũng đã sợ warrior rồi nó đã sợ chín warrior rồi xong rồi lại còn kẹp lai bullet lai lại co lại càng sợ nữa đánh vào tự lăn là chết thôi đấy Giờ chuyện này mà tôi gặp Warrior một lần nữa hay tôi gặp Assassin một lần nữa chắc tôi bay màu mất anh em ạ. Ôi rồi còn có 12 máu chịu nổi rao nữa không? Rao vừa rồi là tôi bị đẩy hình như là 18 máu hay là 20 máu gì đấy đi phải. Vai cướp thật đấy. Hết hồn anh em ơi Và tôi bộ này nó phải đánh ở level 10 <laughs> Khó anh em ơi Bộ này lên level 10 thì trụ làm sao được nhở Ui xe linh này Không nha anh em nhá không chơi Bây giờ hết tiền ờ, ra live live thôi anh em ạ Hết tiền live live 3 thôi Một con nữa, một con nữa, một con nữa, một con nữa, một con nữa Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Chết tôi, còn lại từ tiền thôi Ui, hết tiền rồi, ra đi, ra đi Ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi anh em ơi Sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống Sống, sống mà hết tiền anh em ạ <laughs> Mặc dù là tôi ra được cái con live live rồi nhưng mà Làm sao để tôi có thể lên được 10 đây Trời ơi, khó quá Làm thế nào mà tôi có thể lên được 10 đây Chết rồi <clears throat> Căng quá anh em ơi Khó thật Khó thật sự đấy anh em ạ à. Khó thật sự đấy, bây giờ tôi vẫn đang ở 8 Chưa đủ bộ Rồi, gặp Clyde Gặp Clyde ăn nổi không Live Blitzline đã lên được 3 sao Rồi anh em nhá Ok ok Với thằng Clyde là ăn được bắt đầu ổn ở đây anh em ạ à. đấy tôi nói rồi lên được live deadline lên 3 sao nó ổn lắm nó ổn lắm anh em ạ à. nó ổn lắm luôn ấy nó ổn lắm luôn ấy đấy anh không thấy ổn không ổn chưa rồi đấy bây giờ là, là chúng ta ờ, chỉ có bây giờ khẩn làm thế nào để không gặp assassin thôi anh em ạ hay làm thế nào để không gặp cái thằng chín warrior thôi chứ còn bây giờ tôi đang cầm cái ba tia đấy nhá anh em nhá Ui rồi chín warrior là có con bảy rồi kìa Vai Đồ kìa anh em nhìn đồ nó kìa Thôi sao xong rồi anh em ơi <laughs> Ui rồi đừng gặp warrior nhá Gặp warrior là tôi xác định là đóng hòm luôn đấy anh em ạ Gặp warrior là xác định đóng hòm luôn đấy Còn thằng assassin nó chỉ còn có một trái trứng nữa thôi là nó lên được cái con assassin ờ, con gấu assassin lên được hai sao thôi tôi cũng đóng hòm luôn ui rồi ui anh em ơi đéo hiểu kiểu gì ạ à? Gặp cái thằng 9 Warrior thì chết tôi rồi Ôi rồi ôi Lai bớ lết Mất máu rồi kìa Ôi rồi ôi Nó bớ vào Cố lên cố lên ơ ơ ơ Được được được được Được không được không được không được không Được không giết được con nào hay con đấy Giết được con nào hay con đấy bạn ơi Ui được quá nhở May quá anh em ạ May quá Mất ba máu thôi Mất ba máu thôi Rồi nhưng mà làm thế nào để lên được 10 đây Khi mà bây giờ tôi mới chỉ có 19 tiền và tôi còn lâu rồi mới lên được 9 anh em ạ Chết tôi rồi Làm nào để lên được 10 bây giờ nhở <clears throat> Trời ơi còn xa lắm Đường đến thành công nó còn xa lắm anh em ơi <laughs> Ôi rồi lên lên cái kiểu gì bây giờ Lên 10 bây giờ là nó ờ, sơ sơ là, là phải 80 tiền mới lên được 10 Tích cái kiểu gì được 80 tiền đây Khó, khó quá anh em ạ Bây giờ tôi cũng chả làm gì Tôi chỉ tức tiền thôi Chứ còn bây giờ tôi roll thì tôi xuống hố thôi anh em ạ Rồi gặp Clyde ăn được Thằng này ăn được Thằng này ăn được Thằng này ăn được Hay quá Đừng có gặp Assassin nhá Đừng gặp Assassin Và đừng có gặp gặp, gặp, gặp, gặp, gặp thằng Warrior nữa Bây giờ chỉ khấn cho nó gặp Beat với cả gặp gặp cái bọn Clyde thôi anh em ạ à. Clyde giờ ăn được Clyde giờ chấp cả meta luôn Ui đây rồi anh em ơi Súng này Súng ba này Đập trứng luôn thôi nhở Dậy chết thôi Dậy chết thôi anh em ơi Không đập trứng luôn anh em ạ Chứ còn uh, bây giờ mà giữ lại cho cung đen thì chắc cũng chết đấy Không được đâu Anh em nhá Phải đập cho cho cho súng luôn Mà ờ, bây giờ tôi sợ sợ gặp cái thằng assassin lắm thế này Mẹ nó cái thằng assassin bây giờ nó, nó lại đang còn có chuối cơ kìa Vai Nó khỏe tê nhở Thôi chết tôi rồi Làm nào giờ Đừng có gặp assassin nhá Rao này có gặp assassin không nhở Có một cái linh tính mách bảo tôi là cái rao này là, là, là, là gặp assassin đấy anh em ạ Có phải không Liệu rằng có lộn cái con Library Line lên trên không nhở Tôi cảm giác là hơi sợ sợ ở cái rao này Không phải may quá anh em ơi Gặp bít hay quá Gặp bít thì được Gặp bít thì ăn tốt anh em ạ gặp ít thì ăn tốt rồi ơ đừng bảo không ăn được thằng này nhá ăn được chứ ok gặp ít là ăn được anh em ạ đẩy thằng bít 17 máu luôn kìa chính ra nhá anh em có nhận ra điều gì không nhận ra là cái bộ này ấy cái bộ mà live bloodline kẹp với cả hunter này nó cao tơ vào cái meta này đấy anh em có thấy không nó ăn được cả bít nó ăn được cả client thì rõ ràng là nó cao tơ meta rồi meta bít meta client mà đúng không đấy thế nên tôi mới nói rồi Tôi nghĩ là cái bộ này sau cái ngày hôm nay tôi ra clip Thế nào là nó thành trend luôn Đảm bảo với anh em luôn Không nói nhiều Nhá còn cái bộ ờ, cái cái bộ assassin kia thì hay là cái bộ warrior có tầng nào chơi mấy đâu ở trong rank có ai chơi đâu đấy gấu assassin thì cũng phải lên được hai sao cũng phải câu được ra gấu thì mới chơi được cơ đấy chứ còn bình thường ờ, chơi cáo thì vẫn ăn được bình thường gấu assassin nó mới mạnh chứ còn con cáo thì tôi lại chẳng ngại con cáo tôi cứ tách đội hình ra thôi Nó chọc không chết được đội hình thì một lúc còn clear hết mà Quan trọng là là cái con gấu assassin nó ra ấy Thì nó cái bộ assassin nó mới mạnh Chứ còn bộ assassin mà nó gặp cái bộ Clyde hay gặp bộ bit bây giờ thì Cũng lạy bố thôi Anh em à lạy thôi Chứ còn làm gì có cái cửa ăn được bit với Clyde Nó phải xanh lắm phải ra gấu assassin cơ anh em ạ à. Bộ assassin nó còn còn cần nhiều thứ lắm Nói chung là cái bộ đấy nó cần nhiều thứ ừ. Rồi Bây giờ tôi còn có cả cái cấp điên cơ Rồi lên 9 đã anh em Cứ đánh an toàn lên 9 đã này Đấy lại còn 17 tiền Phải tích 50 tiền mới lên được 10 Đấy Sống sót được khoảng 6 ao nữa thì là chúng ta lên được 10 đủ bộ anh em nhá Thì lúc đấy thì là, là mới là vô đối Còn bây giờ thì tôi nghĩ là Chúng ta phải sống sót qua được cái round này đã <laughs> Round này là cái round mà gặp bọn assassin này anh em này Mẹ ơi Sống nổi cái round này không nhờ còn có 12 máu Đéo đâu còn có 9 máu Vừa mới gặp bọn uh, Warrior nó đẩy cho mất ba máu nữa 9 máu này mà gặp Warrior thì chắc là, là dễ đi lắm này Đấy nhưng mà gặp cái thằng ờ, Assassin thì cũng khả năng cũng đi hẹo rất là cao Không biết là có thể sống sót được cái đau này không anh em ơi ừ, Assassin nó bay xuống kia ok ok ok ok ok Ok Nó dồn đồ cho cáo vẫn chơi được Vẫn chơi được bạn ơi Cáo tôi bảo rồi cáo tôi không sợ cáo tôi không ngại ok bạn ơi mất tí máu úi rồi còn bốn máu <laughs> quả này gặp warrior chắc đi luôn anh em ơi thôi sân tôi rồi chết tôi rồi làm nào bây giờ <clears throat> làm nào bây giờ sống nổi không nhở bây giờ tạm thời an toàn với cái bọn à, assassin đã này đấy tôi đã ghép khá nhiều đồ hút máu ở đây rồi không biết là gặp warrior bây giờ thì có đi không nhở gặp warrior bây giờ thì à, cũng không biết được nữa anh em Bây giờ chỉ có dựa vào số phận thôi anh em ạ Dựa vào độ may mắn thôi Tầm này thì bây giờ tôi cũng không biết được thế nào đâu Tôi còn bốn máu <laughs> Ôi ôi Làm nào để có 50 tiền để up 10 đây Lên 10 thì nó khác nha anh em nhá Lên được 10 ấy, thì cái cái cái hàng của tôi nó sẽ siêu khống chế thì Nó cực mạnh Đấy nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở 9 <clears throat> Chưa đủ bộ anh em ạ à. Chưa đủ bộ Lên 10 cơ khó lắm ui gặp warrior luôn này ui mẹ ơi con 72 kìa 72 ơ 72 72 ui rồi ơi em ơi 72 72 72 72 72 này Doom 2 ơ Đi luôn Ui rồi tôi đâu có ngại cái bọn chín warrior đâu Đấy là tôi chỉ coi như là khóc một tí thôi cho anh em vui thôi Chỉ còn tôi biết thừa Cái tầm đồ như này lết game rồi anh em ạ à. Đồ này thì sợ quay gì Ngại quay gì cái bọn warrior Anh em thấy không Ui, Lên top 3 này <laughs> Ui giời ơi Thế còn một round nữa thôi anh em ạ à. Rao nữa là chúng ta lên được 10 rồi Rao nữa lên được 10 rồi anh em ơi Cố sống nốt rao này Đừng có gặp thằng Assassin nhá Mẹ ơi sợ quá anh em ơi Không biết là round này gặp thằng nào luôn ấy Vừa lấy chết hai thằng anh em ạ Tôi cứ để cái con này lên cao cao một tí cho nó an toàn này Không là khả năng bị bớ vào là chết rất là nhanh này anh em này Sợ quá anh em ơi Khả năng là là là, là round này là tôi tôi, tôi tôi tôi đang nghi lắm là gặp cái thằng assassin lắm anh em ạ. Cái thằng bit thì không sợ, cái thằng bit thì nó gặp tôi thì nó chết tôi nhưng mà còn cái thằng assassin thì thực sự rất sợ đều ủi mày thế gặp thằng bít anh em ạ bít thì thoải mái bạn ơi ui rồi cào này cào ơi chúng tôi cào này hay quá anh em ơi lên được 10 ồ ồ ồ ồ thế thì nó lại khác anh em ơi kìa gặp thằng assassin nó, nó đấm tôi kìa anh em kìa 11 máu anh em ạ rau này ra 34 anh em ơi thôi chết tôi rồi lên được 10 thì lên được 10 thật đấy nhưng mà Ăn cái kiểu gì được cái thằng thằng thằng thằng thằng thằng assassin nhở? Ui Cái gì kia Con Ember Cái con gấu assassin nó lên được hai sao rồi kia Ui rồi ôi Tại sao định mệnh Sao lại cái rau mà tôi gặp cái thằng assassin Nó lại lên được cái con gấu assassin đến hai sao đấy kia Chết tôi rồi Cái bọn này thì nó làm sao mà nó chịu được một cứa chỉ một cửa lòng thôi là cắt cổ đứt chết hết tôi Ồ Chịu làm sao được cái Tôi bảo coi con cáo tôi còn ăn được Cái con gấu làm ăn cái kiểu gì Ôi thôi con gấu kìa Con gấu có đồ Kira Thôi xong rồi Đỡ làm sao đây bạn ơi Chịu rồi Chịu rồi bạn ơi ừ, Được không được không Nhưng mà vẫn chết Con này lọt bốn máu Ui nhưng mà tôi top 2 anh em ạ <laughs> Ôi rồi ôi anh em ơi cay nhờ gặp cái thằng Azasin Thực ra nếu mà nó nó nó là cái con cáo thì tôi chắc chắn là tôi vẫn ăn được đấy Nhưng mà nó lại là cái con gấu assassin anh em ạ Thì thôi chịu thôi, chịu thôi Đấy anh em thấy không, mạnh chưa? Mạnh chưa? Top 2 đấy Anh em thấy không? Đấy là tôi là còn có có có 9 báo mà tôi lật kèo từ top 6 ấy Tôi vươn lên ở vị trí top 2 đấy Khi mà tôi lên được live deadline lên 3 sao Mạnh chưa?